dầu ăn thôi rồi ok bây giờ dầu đã sôi mình sẽ cho tỏi và hành phi lên nha rồi có mùi thơm rồi mình sẽ cho bò vào mình xào nha ok bây giờ bò đã thái rồi mình sẽ cho rau vào mình xào nha ừ. rồi bây giờ thì cà lá xanh là mình đừng xào lâu quá nó sẽ mềm không ngon nha mình sẽ cho thêm ít tương vào cái có màu rồi mình sẽ đảo lên rồi sắp xong rồi mình sẽ cho một ít uh, dầu mè vào nha mình sẽ cho dầu mè cho nó thơm nha rồi đến đây xong rồi mình sẽ cho một ít ờ, hành lá vào cho nó thơm đây, đây hành lá rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ rắc lên miếng tiêu trên mặt là xong nha để tạo độ thơm rồi xong rồi xong đây là món ăn của mình rất là nhanh chỉ trong vòng 5 phút thôi à, các bạn đi làm này kia về thì mình có thể tham khảo những món thế này không có thời gian mình làm như thế này rất là nhanh nha rồi xin cảm ơn mọi người nha